Cây trâm cú này thực đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 11 à, quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và ở đây với một căn nhà xây dựng thiết kế rất đẹp và với một cái diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là 14m và được xây dựng với ờ, thiết kế tặng full nội thất đầy đủ kèm theo căn nhà mình nha quý vị. Và căn nhà chúng ta thì cũng chính là hướng ờ, tây tây bắc thuộc mệnh theo phong thủy là tây tứ trạch nha. Và đây là bên ngoài mặt tiền của căn nhà chúng ta này với căn nhà thiết kế rất là đẹp và full nội thất đầy đủ hết nha. Nhà chúng ta thì ngay sát bên với lại khu vực công viên Lồng Hoa và chợ nông Tây cũng là ngay sát bên với lại khu vực à, ở trung tâm nha quý vị, ngay gần với lại đường Quang Trung và và gần với lại khu vực uh, siêu thị Lotte và gần với lại khu vực bệnh viện Hồng Đức nha. Và căn nhà chúng ta là một con đường rộng lên đến khoảng uh, 6 m và con đường này thì đã, đã được đổ nhựa rồi. À, rất là rộng như quý vị cũng như là xe hơi xe tải ra vào căn nhà mình rất là thoải mái và thuận tiện nha ở đây thì chúng ta sẽ có hai căn Ờ, một căn hôm nay em đang ờ, quay đây là sẽ có giá là 7 tỷ à, 9 ờ, này và còn thương lượng nha quý vị và cái căn lần bên thì đang có giá là hơn 8 tỷ đồng một xíu nha quý vị và với hai căn thì đang được các cái gia chủ cần tiền và bán gấp như quý vị thì những ai xem và quan tâm đến một cặp nhà phố và đang có mức giá bán chỉ với hơn 7 tỷ và căn lần lần bên thì đang có mức giá bán là 8 tỷ 3 nha quý vị và căn nhà này thì à, chỉ có 7 tỷ 9 thôi đấy và thiết kế thì à, một trệt và ba lầu nhưng mà căn lần bên thì à, thiết kế theo phong cách hiện đại có một chút hơi khác xíu cho nên là thiết kế bên trong rất là đẹp thì sẽ có giá tiền cao hơn một xíu nha quý vị và căn nhà với được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết nha Và căn nhà chúng ta thì có hướng chính là hướng Tây, Tây Bắc thuộc mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha quý vị Và với ngay sát bên với lại công viên Lòng Hoa và chợ Đông Tây nha Nhà này thì ờ, có diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 14m nha quý vị. Đây với à, nhà này thì à, gia đình khách hàng ta mua ở hoặc là mua để mở phòng là công ty kinh doanh về buôn bán hàng online mỹ phẩm cũng là mở tiệm nail đều được như quý vị. Với à, bên ngoài đây thì chúng ta sẽ có một cái con đường lớn và cũng là con đường thông này. Cách căn nhà chúng ta thì chừng cỡ khoảng 20 đến 10 đến 25 m đi bộ thôi nha quý vị. Đây và cái căn lần bên đây em sẽ đi lại với cái căn 8 tỷ 3 cho gia đình khách hàng chúng ta xem sơ qua một xíu ở bên ngoài rồi cái video sau thì à, em sẽ cập nhật và gửi đến cho quý vị à, khách hàng chúng ta nha à, chi tiết hơn nha quý vị đây và căn nhà đây là đang có mức giá là 8 tỷ à, à, 300 triệu đồng và diện tích thì bằng nhau và thiết kế cũng tặng full nội thất đầy đủ nhưng mà cái mẫu à, hình vuông và mẫu này thì à, có đẹp hơn một xíu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 Ờ, xem sơ qua về cái mặt tiền cũng như là bên trong nội thất của căn nhà nha quý vị. Thì ở những ai đang có mức tài chính khoảng ờ, hơn 7 tỷ thì có thể là sở hữu ngay căn nhà này và cũng như là đang có mức tài chính khoảng hơn uh, ờ, 8 tỷ thì sở hữu ngay căn lần bên nha quý vị. <coughs> Và hai căn này thì đều còn thương lượng nha. Đấy và bên ngoài thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với ờ, một lớp cửa sắt và được gia chủ làm bốn cánh. Bên trong thì ờ, chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt và có kính cường lực nha quý vị. Khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian phòng khách cũng như là khu vực đậu xe máy của căn nhà mình nha quý vị. Đấy với gia chủ thiết kế rất là đẹp nha. Một không gian thiết kế vô cùng là tuyệt vời và thiết kế rất là đẹp này. Đang có mức giá bán là chỉ với hơn 7 tỷ đồng một xíu thôi nha quý vị. Và căn nhà mình thì cũng chính là hướng à, Tây Tây Bắc Đấy những ai quan tâm và cũng như là muốn lựa chọn ngày à, <coughs> cặp nhà phố ở trên à, vị trí ngay trục đường của đường cây châm cũ này thuộc đường Nguyễn Văn Khối thì có thể là liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem hai căn nhà này nha quý vị. Và đây thì chúng ta sẽ được gia chủ là tặng gia đình mình này với một bộ sofa kèm theo là có các cái tủ nha. Đấy và có kệ để tivi luôn.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 Bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led, đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị. Và khu vực đằng sau thì à, chúng ta sẽ được gia chủ tặng thêm một bộ bàn ghế gồm sau ghế nha. Và có à, đóng những các cái tủ này, những chất liệu gỗ rất là đẹp nha quý vị. Màu vân gỗ rất là sang trọng nha. Và di chuyển đến khu vực bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng đầu tiên của căn nhà mình nha quý vị.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 Đây và bên trên đây thì sẽ được chủ chú tặng giường tủ bàn trang điểm kệ để tivi đầy đủ hết rồi. Và hàng à, nội thất là hàng bồn cầu là hàng aqua và limax nha quý vị. Đây rất là đẹp nha. Và di chuyển lên khu vực bên trên chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ số 2 và số 3 nha quý vị. Và số 4 à, nha. Lại với thiết kế là một trệt và ba lầu nha anh chị ơi, rất là đẹp này một mẫu nhà phải nói là vô cùng tuyệt vời và đang được gia chủ ưu ái trong cái thời điểm à, đầu xuân năm mới mua thì sẽ được gia chủ bớt cái giá cực kỳ là à, tốt và giá mềm cho đại gia đình chúng ta mua ở hoặc là mua có thể là cho thuê thì à, với căn nhà này gia đình mình chúng ta mua ở hoặc là cho thuê thì cũng rất là thuận tiện nha Tại vì con đường của căn nhà mình là một con đường lớn và cũng như là ngay sát với lại đường thông luôn cho nên là căn nhà này rất thích hợp cho những ai mua ở hoặc là mở văn phòng làm công ty Kinh doanh về buôn bán hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha quý vị. Đường lớn xe hơi xe tải ra vào căn nhà mình rất là rộng và thoáng nha quý vị. Trên đây thì à, cũng được gia chủ là tặng giường này, tủ và có bàn trang điểm kệ để tivi hết rồi. Cửa thì à, cửa được gia chủ làm những cái chất liệu là gỗ cam xe và bên trên thì à, được gia chủ tặng bốn cái điều hòa mới. Đấy, với sàn thì được gia chủ là lót gạch bóng kiến, gạch 60 x 60 vuông. Khá là đẹp cho không gian căn nhà mình. Và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với à, phòng à, ngủ cũng như là có phòng thờ và sân phơi. Đấy, với đường sau thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ nữa nha quý vị. Nhà mình thì lên đến 5 phòng luôn. Đấy, đường sau thì chủ nhà thiết kế với phòng ngủ và phòng vệ sinh nha quý vị. Khá là rộng này, bên trên này rất là thoải mái, có 5 phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh. Đấy, rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Ra đường trước thì ờ, chúng ta sẽ có phòng thờ và sân thượng đường trước nha. Phòng thờ và sân thượng đường trước của căn nhà mình này. Ban công sân thượng đường trước nha, anh chị khá là đẹp. Một mẫu nhà phải nói là quá tuyệt vời. Và với ờ, diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 14m và xây dựng là một trệt và ba lầu, nhà mới sổ hồng riêng và pháp lý giấy tờ đầy đủ hết cho gia đình mình rồi nha quý vị.